Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank đã phát đi thông báo khẳng định Sacombank và SCB là hai ngân hàng khác nhau nhằm tránh gây nhầm lẫn với khách hàng, nhà đầu tư và đối tác. Cụ thể, theo Sacombank, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB dẫn đến hiện tượng người dân rút tiền trước hạn. Để tránh nhầm lẫn tên gọi, Sacombank lưu ý khách hàng, cổ đông, đối tác về tên gọi Sacombank và SCB là hai ngân hàng khác nhau. Tên giao dịch của ngân hàng là Sacombank, mã cổ phiếu là STB. Do tên viết tắt của hai ngân hàng này khá giống nhau nên Sacombank đã phải lên tiếng để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng cũng như nhà đầu tư và đối tác. Thành lập vào năm 1991, Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông Dương Công Minh đang ngồi ghế nóng của nhà băng này. Ban điều hành gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc và 13 Phó Tổng Giám đốc. Liên quan đến sự việc của ngân hàng SCB, theo ghi nhận của vào chiều ngày 8 tháng 10, khách hàng đến các điểm giao dịch của SCB đã vắng hơn so với buổi sáng. Chiều ngày 8 tháng 10, Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin của ngân hàng nhà nước Việt Nam liên quan đến SCB. Sáng ngày 8 tháng 10, SCB cũng đã tăng lãi suất huy động với mức lãi suất cao nhất là 8,9% trên một năm. Đồng thời, SCB khẳng định công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông không phải cổ đông SCB. Bà Trương Mỹ Lan không phải cổ đông của SCB. Thông tin này được đưa ra sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông.